khi tĩnh tâm và dừng lại những bước chân dội dã, bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều tốt đẹp mà mình bỏ lỡ đều có thể trở về với chính mình. Dù gió thổi tứ phương, ta vẫn đứng yên bất động. Khi gặp việc gấp gáp, bạn có thể tĩnh tâm lại thì sẽ tìm ra nhiều cách để giải quyết vấn đề. Biện pháp giải quyết luôn nhiều hơn những khó khăn gặp phải, do vậy bạn đừng quá lo lắng. An tĩnh chính là tài phú, Diệt Thư có viết trong cuốn Trực Chí Hải Khô Thạch Lạng cho đến sông cạn đá mòn một câu như thế này Làm người, mọi thứ muốn ăn tỉnh thì cần lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ thu hoạch, tránh gây ồn ào Vậy nên khí chất quý phái của một người không phải tạo nên bởi trang phục đẹp đẽ mà bởi nội tâm trong sáng, trên thân phát ra năng lượng thuần chính. Nội tâm an tịnh chính là tài phú của một người bởi vì những thứ quý giá mang trên thân mỗi người chính là tâm hồn cao đẹp tĩnh là một trạng thái sinh hoạt không màng danh lợi sống thuận theo tự nhiên sống trên đời hầu như mọi người đều có dục vọng do đó có những sự việc cùng tình cảm họ không thể buông xuống được người có dục vọng mạnh mẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc Hôm nay họ kiếm được 10 triệu thì ngày mai mơ kiếm được 20 triệu. Họ không biết rằng đạt được càng nhiều thì tâm lại càng mệt mỏi, giống như gánh nặng ngàn cân đặt trên vai khiến họ không thở nổi. Trong quá trình theo đuổi danh vọng, vì muốn chiếm được vị trí tốt nên họ cần phải cạnh tranh khốc liệt với người khác. Khi theo đuổi mục tiêu tiền tài, họ cần giác óc nghĩ phương pháp đầu tư, làm sao kiếm về món lợi lớn. Thế nhưng, mọi sự truy cầu thường mang lại kết quả ngược lại Người có địa vị thực sự không phải do họ đang ở vị trí cao mà là bởi được người khác tôn trọng Người có tiền tài không phải do có bạc tỷ dắt lưng mà bởi biết đủ mà vui vẻ Do vậy, chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có Nương theo năng lực của bản thân mà theo đuổi mộng tưởng Chúng ta cần đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và coi nhẹ được mất nếu bạn có dục vọng mạnh mẽ thì dù trong tay có bao nhiêu tiền bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi buông dục vọng xuống, bạn mới sống được nhẹ nhàng, an tĩnh, vui vẻ. Tĩnh là một loại phúc khí, tâm an là phúc. Có một chàng trai, chỉ vì cha mẹ ly hôn mà cậu trở nên bực bội mỗi ngày, thậm chí còn mượn rượu để giải sầu. Một ngày nọ, sau khi uống say, cậu phát hiện trong túi không còn một đồng tiền nào, do đó không thể bắt xe về nhà. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cậu tiến đến một gốc cây ven đường rồi gục xuống ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, một bé gái đi ngang qua, cô bé nói Chú này thật đáng thương Nói xong, cô bé lấy 5 đồng tiền đưa cho cậu Lúc này, cậu cảm động đến rơi lệ và nghĩ thế giới này cũng không quá lạnh lùng thực tế luôn có một người quan tâm đến mình từ đó về sau cậu không chỉ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi sống bản thân mà còn có thể mua nhà và lập gia đình một người có phúc thì khắp nơi đều có phúc khí có tấm lòng tốt thì toàn thế giới đều tốt đẹp cảnh tùy tâm sinh nhân quả là có thật khi tĩnh tâm và dừng lại những bất chân dội dã bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều tốt đẹp mà mình bỏ lỡ đều có thể trở về với chính mình. Tỉnh là một trạng thái phản ánh trí tuệ con người, lấy bất biến ứng dạng biến. Những người có thể bình tĩnh trong mọi việc, nhìn bề ngoài tưởng chừng như họ đang bất động, tuy nhiên trong tâm lại đang dắt óc suy nghĩ tìm hướng đi cho kiếp nhân sinh, tìm cách phá giải các nguy cơ. Có thể, người này không có cách khôn khéo để xử lý tình huống, nhưng anh ta lại có thể kiên trì từng bước leo lên. Như vậy anh ta cũng có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc sống, đồng thời vượt qua thảm họa. Một người chậm rãi bước đi từng bước một sẽ dễ đạt được mục tiêu hơn, bởi vì anh ta bước đi được những dàn và mỗi bước đều bình tĩnh chắc chắn. Đừng nóng vội, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời cuối cùng và cũng thành tựu một người không ngừng nỗ lực cố gắng. Tỉnh là hình thức biểu hiện sự thiện lương, giúp đỡ dạng vật mà không tranh giành mưa nhẹ rơi trên cỏ cây hoa lá thế giới từ đó trở nên tươi đẹp tuy vậy mưa lại không cần báo đáp gì một người kiên trì giúp đỡ người khác mà không cầu hư danh không muốn nhận báo đáp của người khác người có tinh thần như vậy rất đáng để ngưỡng mộ tất cả những việc từ thiện giả tạo đều là giả dối và một khi bị vạch trần sẽ khiến người chê cười làm một người an tĩnh cũng giống như mưa xuân lấy thân nuôi dưỡng dạng vật sau cơn mưa trời lại sáng mưa không thấy nữa nhưng bầu không khí lại trở nên mát lành người cũng trở nên trong sáng hơn lấy ví dụ thế này nếu một người lại bị ốm nặng bạn gửi cho họ một số tiền qua đường bưu điện mặc dù đối phương không biết bạn là ai nhưng sau khi trở về anh ta sẽ nói lời cảm ơn đối với bạn giúp đỡ người khác một cách thầm lặng dù không được ai đánh giá cao nhưng bạn lại là người thật sự cao quý sự cao quý này thực chất đến từ khí chất và nội tâm của bạn Tỉnh là loại cảnh giới thông dong giới được mất Lão Hòa Thượng dẫn theo Tiểu Hòa Thượng đi hóa duyên Một người tốt bụng đã cho họ một lượng bạc Tiểu Hòa Thượng tỏ ra rất vui vẻ Cầm thỏi bạc trên tay không nở rời ra Đến lúc đi qua sông, tiểu hòa thượng không may đánh rơi thỏi bạc xuống sông. Không còn bạc nữa, tiểu hòa thượng tỏ ra rất buồn. Lão hòa thượng nói, tại sao con lại buồn? Tiểu hòa thượng nói, con đánh mất bạc rồi. Lão hòa thượng nói, ngay từ đầu, bạc vốn không phải của con mà. Tiểu hòa thượng liền ngộ ra và lại trở nên vui vẻ những thứ không phải của mình cho dù cầm được ở trên tay nhưng rồi cũng mất vật chất hay cảm tình cũng như vậy chỉ khi chúng ta biết xem nhạc một chút mới thấy được hạnh phúc đời người vốn là khách qua đường mọi thứ bạn nhận được cũng chỉ là thoáng qua như mây khói nếu quá nếu giữ lại chính là đang làm khó bản thân có được thì cũng có mất đây là điều chân thực của cuộc sống người biết không so đo tính toán thì cuộc sống sẽ rộng mở. Khi nội tâm tĩnh lặng, bạn không chỉ hiểu được cuộc sống mà còn có thể nghe được âm thanh của hoa nở hoa tàn. Người cao quý thật sự sẽ không cố ý tỏ ra cao sang mà biết hạ thấp mình, sống cuộc đời đầy màu sắc mà không khoe khoang, lâm vào hoàn cảnh khốn khổ cũng không coi thường bản thân. Họ giống như một đám mây, bay qua không để lại dấu vết từ trong sâu thẳm tâm hồn họ có thể thấy được ánh nắng mặt trời cho dù đó là ngày trời đang mưa tiếp theo tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện ai sẽ là người cùng bạn sống tới đầu bạc răng long duyên phận là thứ vô cùng kỳ diệu cũng rất cầu kỳ vừa phải có duyên lại vừa phải có phận hữu duyên mà vô phận hoặc hữu phận mà vô duyên thì cuối cùng cũng không đến được với nhau chỉ là thứ gọi là duyên phận này đã âm thầm được ăn bài từ rất xa xưa Thực ra, việc bạn sẽ kết hôn với ai là điều đã được định trước Vì thế cũng đừng quá lo lắng hay trông chờ Ba người bạn Linh Yến, Giang Hạ và Giang Thu cùng lớn lên trong một xóm nhỏ Khi còn thơ ấu, Giang Hạ đã từng nói với Giang Thu rằng lớn lên nhất định sẽ cưới Linh Yến làm vợ Lúc đó cậu bé dân hạ thấp nhỏ chỉ cao đến nửa đầu của Linh Yến Cả ngày luôn quấn quýt chơi cùng với cô bé Vì cả ba đều còn nhỏ dại nên không ai để tâm tới câu nói của Giang Hạ Từ tiểu học tới cấp 3 Dường như ông trời đã sắp đặt nên bộ tam thân thiết này chưa bao giờ tách rời nhau Mỗi lần sắp xếp chỗ ngồi Thầy giáo đều cho Giang Thu ngồi cùng bàn với Linh Yến Còn Giang Hạ thì luôn ngồi ở chiếc bàn ngay phía sau sau khi tốt nghiệp cấp 3, do không chọn cùng ngành nghề nên ba người bạn theo học đại học tại ba thành phố khác nhau, nhưng họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Trong những năm tháng sinh viên thơ mộng, ba người họ đã bắt đầu biết yêu. Giang Thu thổ lộ tình cảm trước, sau đó Giang Hạ cũng ngỏ lời. Nhưng khi đó Linh Yến chỉ tập trung vào việc học hành, cô muốn đến khi đi làm mới nghĩ đến chuyện yêu đương nên đã từ chối lời tỏ tình của cả hai. Sau khi tốt nghiệp, vì để gần gũi với Linh Yến, cả Giang Hạ và Giang Thu đều chuyển tới sống cùng thành phố dưới nàng. Có người nói tình yêu phải đi qua dạ dày vì tình cảm xuất phát từ trong bụng mà ra. Ba người bạn này cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đi ăn cùng nhau, Giang Hạ luôn cố gắng ghi nhớ món ăn mà Linh Yến yêu thích. Dần dần Giang Hạ phát hiện rằng Linh Yến hay tự tin nói bản thân có thể ăn cay nhưng đồ ăn chỉ cần có một chút vị cay là cô không ăn được khẩu vị của cô chủ yếu vẫn là các món có vị ngọt trong khi đó Giang Thu lại chiều lòng Linh Yến gọi toàn đồ ăn tê và cay lên Mặc dù từng món từng món được bày ra rất nhiều Nhưng cậu lại không hề nhận thấy cô bạn gái của mình chỉ ăn một chút ít là sau đó không động đũa nữa Có lần, Linh Yến kéo hai cậu bạn thân cùng đến rạp xem phim hành động Mặc dù cô tỏ ra không chút sợ hãi Có lúc còn cười chê hai anh chàng cạnh mình là nhút nhát như trẻ lên ba Nhưng dân hạ để ý thấy rằng trong mỗi cảnh phim Gai Cấn Linh Yến đều nắm chặt hai tay để cố trấn tĩnh Trong khi dân Thu thì ngưỡng nhiên nghĩ rằng cô bạn gái duy nhất trong nhóm vốn dĩ rất mạnh mẽ rồi Một ngày Linh Yến sốt cao Hai cậu bạn thân biết tin đều gọi điện hỏi thăm Cô khăng khăng nói mình không sao Chỉ là chóng mặt không ngồi dậy được, nghỉ ngơi một vài ngày là khỏi thôi. Tan giờ làm, hai chàng trai si tình đều mang thuốc cảm đến thăm Linh Yến. Thuốc dân thu mua là loại đắt tiền, anh kể rằng bác sĩ nói đây là thuốc ngoại, uống vào sẽ khỏi ngay. Còn thuốc dân hạ mang đến, mặc dù không phải loại đắt tiền nhưng lại có đầy đủ cả đông y và tây y. Đơn giản vì cậu lo sợ rằng Linh Yến khá kém thuốc, rất có thể sẽ không uống được tây y. Thời gian trôi qua, Linh Yến cũng đến tuổi lập gia đình Bố mẹ ngày nào cũng gọi điện dục cô nhanh nhanh lấy chồng Lúc này cô đứng trước hai chàng trai đã gắn bó với mình từ thở ấu thơ Quả thật không biết nên chọn ai Cả hai đều rất tốt với cô Ở cạnh hai người cô luôn thấy hạnh phúc Vì thế khi buộc phải chọn một người cô thấy vô cùng khó xử Nhưng không thể cứ tiếp tục lần lửa như thế mãi Cuối cùng Linh Yến quyết định chọn Văn Hạ vì dẫu sao, Giang Hạ cũng là người tỉ mỉ, tinh tế và quan tâm tới cô hơn. Mặc dù anh không phải là người giỏi giang nhất, nhưng việc gì anh cũng cân nhắc rất toàn diện, luôn bao bọc để cô không bao giờ tổn thương. Người ta thường nói từ tình yêu tới hôn nhân thường phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm quen. Trong giai đoạn này, hòa khí là yếu tố vô cùng quan trọng cần hai bên phải cùng có thái độ ôn hòa với nhau thì khi đó cả hai mới có thể bước tiếp. Giai đoạn thứ hai là chặng đường kéo dài nhất và cũng phức tạp nhất vì đây là khi hai bên cùng tìm hiểu nhau. Trong giai đoạn này, bạn sẽ biết được đối phương có thực lòng yêu mình hay không, đồng thời cũng biết được bản thân có tình cảm với đối phương hay không. Quá trình này cũng có nhiều gia chạm xảy ra, rất nhiều cặp đôi không qua được thử thách này và đã phải chia tay. Giai đoạn thứ ba là thân thuộc, là thấu hiểu đối phương, từ đó có thể bước đến hôn nhân. Trong giai đoạn này, nhiều cặp đôi đã từng chia tay, nhưng phần lớn đều quay lại với nhau. Vì sau một thời gian đủ lâu để yêu và thấu hiểu, cả hai bên đều đã có ấn tượng về nhau quá sâu sắc. Bạn sẽ kết hôn với ai? Thực ra điều này sớm đã được định đoạt. Vì duyên phận đưa hai bạn đến với nhau, khi đến với nhau hai bạn sẽ thấu hiểu và thân thiết bên nhau, cùng nhau xây dựng lý tưởng, mục tiêu, từ đó sẽ biết quý trọng và yêu thương lẫn nhau. Đây gọi là số phận. Có duyên có phận, ông trời sẽ sắp đặt hai người thành một đôi. Vì thế, trong cuộc đời này ông trời đã ăn bài trước người sẽ sống cùng bạn đến răng long đầu bạc. Bạn là người như thế nào thì sẽ gặp bạn đời như thế.